Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. Just took the in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the band. Legacy. Hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming. Chỉ sau một thời gian vắng bóng và nhận được rất nhiều góp ý của anh em rằng hãy build một nhân vật đắk lóc, một nhân vật bất kỳ và sử dụng set đồ ở level thấp mà có thể đi lên ở các mặt cao khi mà anh em không thể đủ tiền, đủ kinh phí để có thể build được cái set đồ mắt như các video trước thì ngày hôm nay như anh em có thể thấy được trên màn hình của ta mình sẽ build một nhân vật đắk lóc và sử dụng set trâu xanh và có thể đi chinh chiến tất cả mọi map tất cả mọi vị trí kể cả là hotspot ở map 1250 hay là bài elito bài quái mà có thể sử dụng tám đi bút gây ảnh hưởng cực kỳ khó chịu cho anh em khiến cho anh em không thể đi trên được các vật phẩm quan trọng ví dụ như là ngọc để tăng level của ngựa hoặc là của rồng hay là nghĩ săn là khiến sốc két và là rất là nhiều thứ mà anh em không nghĩ săn và đặc biệt ở server này thì trước tiên chúng ta hãy sâu qua một chút về trang bị của em nó đang sử dụng ở ờ, video ngày hôm nay mình sẽ sử dụng một cái gậy là gậy socket cộng 15 và sử dụng ba cái sheet sáu và mình sẽ nói rõ từng cái sheet sáu mục đích mình sử dụng ngày hôm nay nhất đối với sheet attack speed thì tất nhiên là chỉ tăng cái tốc độ tấn công của em nó lên khi mà mình mong muốn em nó sẽ có max speed là 450 như là tối đa hai là một cái ít khảm A Direct tức là anh em khi dùng skill nó sẽ giảm đi lượng AG mà anh em tiêu hao đến 45% đảm bảo cho anh em có luôn luôn có lượng điểm để có thể sử dụng và cái thứ ba là tăng mana lên 652 hồi lại 652 mana khi mà anh em diệt một con quái vật anh em không cần phải tốn tiền đi mua mana đó, ờ, hay không anh em thứ hai chất đồ chất đồ mà mình sử dụng là một dd mắc lại và nếu như có thể là tăng gen hoặc là tăng defense success rate để tăng khả năng trụ vải trụ đường của em nó và sẽ bắt buộc khảm cái dòng vàng là giảm đam đi 7% và tổng tối đa lượng chúng ta có thể giảm là 60% cái thứ ba chỉ là một cái cánh và cánh em thấy không cánh cấp 3 thôi và chỉ cộng 13 anh em cũng có thể tăng lên cộng 15 để có thể trâu bò hơn à, khiên của chúng ta cũng là khiên sốc kết nhưng mà chỉ có C6 nó à, tất nhiên rồi giảm đam mặc lại và sell protection để tăng khả năng trụ được ngoài ra mình cũng sẽ sử dụng một o rất là cùi luôn cái o bên trái level 300 và tăng máu tăng crit đam và tăng lần đam đam hoàn hảo cái o bên phải thì chắc chắn là phải có hồi AG và tăng speed này là bắt buộc rồi khi mà anh em đi xét đôi như vậy và đối với xét đôi này thì chúng ta phải sử dụng putnik đây là một điều bắt buộc đúng không? đây là một điều bắt buộc vì chúng ta sẽ không có đam vật lý quá nhiều nên chúng ta sẽ phụ thuộc vào đam putnik gây ra một lượng đam mắc máu tối đa và ở đây mình cũng sẽ chuẩn bị là một con rồng cọc con ngựa còng không một con ngựa còng 12 và một con ngựa à, một con rồng còng 15 và chút nữa chúng ta sẽ test cái ốp là position down position để xem nó hoạt động như thế nào và sử dụng rồng hoặc là người level bao nhiêu nó sẽ là hợp lý thứ hai chúng ta sẽ nói qua một chút về bảng C bảng C mình sẽ tăng 717 trên để có thể học được skill Winsur đây là một điều tăng trên bắt buộc chúng ta thôi còn lại NE 100 năm nay em có thể không cần tăng mà chúng ta chỉ tăng vào bảng Mata 3 và dồn tất cả các điểm còn lại vào AG ag và AGI chúng ta bây giờ có được là 422 đây em có thể thấy bây giờ nha mình sẽ sử dụng thêm một cái con hộp sột có bao nhiêu 442 anh em thấy không nếu như chúng ta sử dụng thêm nữa à, chúng ta sẽ có 449 hoặc chúng ta có thể bỏ bớt một cái đánh xuống và sử dụng một cái đánh phù thủy bây giờ chúng ta sẽ có là 450 attack speed max tốc độ tối đa luôn vượt ngưỡng luôn thấy không nó sẽ giáo qua một chút về đó. cái penta của chúng ta penta chúng ta sẽ sử dụng là penta đất mục đích của mình là mình sẽ muốn đánh cái hệ nước này ở anh em thấy không hình cái, cái kiếm này đánh nước với 110 phần trăm và thủ nước cũng là tăng lên 110 phần trăm khả năng thủ đây là đẹp của chúng ta 915 và đây là khả năng gây đau của chúng ta tiếp tục chúng ta sẽ đi đến với bảng master 3 với bảng master A thì chúng ta cũng không có quá nhiều là chú ý cả lắm nhưng mà mục đích chủ yếu của mình là đi trên thì tất nhiên là giảm hư hỏng và trang bị đi ta bắt buộc tăng vào 20 hồi AG để đảm bảo lượng AG luôn luôn đầy đủ đầy đủ để chúng ta có thể chiến đấu à, tăng 20 điểm vào mắc đạt có thể defense đó và ở đây chúng ta sẽ tăng 20 20 và 10 ở đây chúng ta sẽ không tăng quá nhiều vào đam mà chúng ta sẽ tăng vào khả năng tấn công thành công ta tránh hiện tượng mid đam quá, dẫn đến mid đam element và chúng ta sẽ không gây ra được nick và để đảm bảo khả năng cứu đường mình cũng sẽ tăng 20 điểm vào hai ô mắc máu đó. ở cột tấn công thứ ba thì mình sẽ không tăng vào step mà mình sẽ tăng vào khiên để tăng tiếp tục khả năng defense của em nó thêm thì chúng ta sẽ không có một lượng đam vật lý quá là nhiều nha anh nhé và 20 điểm vào khả năng hồi máu 10 điểm vào khả năng giảm cho mana dùng vừa tăng được mana khi diệt quái vật từ cây gậy và vừa giảm mana đi là lượng mana chúng ta cực kỳ dồi dào 10 điểm 10 điểm là ô bắt buộc và ở đây là hai ô quan trọng nhất 20 điểm khi mà quái đánh chúng ta thì có khả năng hồi lại 100 phần trăm máu và 20 điểm khi mà chúng ta tấn công máu tấn công quái thì chúng ta sẽ có khả năng hồi lại 45 phần trăm 45 máu trong một đòn đánh thành công và khả năng hồi rất là nhiều nha anh em và chúng ta sẽ tăng thêm 10 điểm vào ô một đam cũng như là xuyên giáp để có thể một chút đam từ vật lý tiếp tục chúng ta sẽ đi đến với bảng masterbot à, masterbot đấy đối với bảng master 4 thì có quá nhiều là được rồi khi mà chúng ta sẽ tăng vào đứng sụt và tăng mắc hết cả cột trên rồi cột anh em sẽ có hai lựa chọn nếu như mà anh em muốn trụ đường lâu hơn nữa thì anh em có thể sử dụng thế băng để giảm khả năng di chuyển của quái cũng như khả năng tấn công và giảm đẹp của quái đi riêng mình khi mà mình đã build một set đồ như vậy và mình cảm thấy nó đủ để trụ đường thì mình sẽ dồn tiếp vào điểm bleeding tăng khả năng chảy máu của quái vật làm cho quái vật chảy máu và chúng ta có thể một lượng đạn cái hộp building book này để bảo này và ở đây chúng ta sẽ tăng 10 điểm 20 điểm ở trên và dưới để tăng thêm hai con gọi vật chịu ảnh hưởng tăng 20 điểm vào tăng debug thành công nghĩa là khả năng gây ra hiệu ứng chạy bảo thành công ở đây mình sẽ bên cột bonus thì 40 máu 40 điểm vào agi và 40 điểm vào acid defense ở đây chúng ta sẽ không tăng vào đẹp cũng như là đam của win 4 vì chúng ta đang sử dụng win 3 nha nhé chúng ta không cần thiết vào tăng này và tăng vào cũng sẽ không có tác dụng mình sẽ tăng vào 40 điểm vào tăng down 40 điểm vào agi và 30 điểm vào skill rồi đó là trên tất cả các cái cách của mình sẽ xây dựng một nhân vật đặc lập ngày hôm nay ngay bây giờ chúng ta sẽ đi test đăng bắt đầu từ mặt AB3 rồi mình vừa di chuyển em nó đến map atlanta và bài ở đây là bài Elito Zone nước và cái hệ mà vì rào của mình có thể khắc chế và anh em có thể thấy đập position từ hiệu ứng debug anh em thấy không mình đang mất 1700 máu đấy 1700 máu và hiệu ứng quái gây ra cho mình hiện gần như là xảy ra liên tục em thấy không chỉ liên tục luôn khi mà chỉ sử dụng con rồng như này rồng còng không con ngựa còng không và kháng được 394 điểm đó, anh em thấy không phải đánh rất là đau bình thường quả sẽ gây cho mình là 400 đam lý và như đây gần 300 đam thuộc tính là tổng lại là 700 nếu như mà chỉ gây đam như vậy thì mình vẫn có thể hoàn toàn trù ở map elito nhưng đây là điều mà mình không mong muốn xảy ra lượng đi bút từ vai gây ra làm cho mình 1.700 áo đấy là rất là nhiều đấy không kể cả khi không sử dụng bây giờ mình sẽ không sử dụng mình sẽ không sử dụng người ma nữa sẽ đợi khi mà quả gây ra hiệu ứng trong quá trình mình test thì mình nhận ra rằng cái ốp gì đây ốp và position dam resistance server mình đây một nghìn vẫn là một nghìn bảy trăm máu ốp này ở server mình sẽ là hoạt động giống kiểu defense success rate nghĩa là tăng khả năng phòng thủ thành công đối với độc nghĩa là sao nghĩa là khi anh em sử dụng ốp này thì khả năng anh em bị chỉnh hiệu ứng động hay là gọi là đi book sẽ giảm thiểu rất là nhiều ví dụ nếu như anh em không dùng thì trong 10 đòn đánh anh em sẽ phải um, hai ba đòn là anh em dính rồi và hai đòn là anh em được mít thôi không bị dính thôi nhưng mà khi anh em sử dụng rồng cột cao thì khả năng bị dính của anh em sẽ giảm đi rất là nhiều còn đối với một số server khác ví dụ server global webgen thì cái ốp này nó sẽ giảm đi cái lượng đam mà anh em phải chịu ví dụ em chịu một bảy trăm máu thì đúng ra trừ đi ba trăm chín 394 ở con ngựa này ba trăm chín 394 thì em chỉ chịu tầm một nghìn ba trăm sáu mấy lại sáu đán thôi không phải là một nghìn bảy đán như hiện tại em thấy không đây là cách thức hoạt động khác nhau tùy mỗi server nha anh nhé bây giờ mình sẽ sử dụng con rồng cộng 12 của mình khả năng bị bốc độc lên đến 1790 và anh em có thể nhận thấy này. gần như là không bao giờ mình dính hiệu ứng luôn hoặc là dính cực kỳ đấy mình dính hiệu ứng elito giảm đam nhưng mà lại không dính độc nữa bởi vì mình có rồng kháng season đó, rồng kháng độc đây là một cái lợi thế để anh em khi đi trên map phải elito bất kỳ một cái map nào đám vật lý anh em trụ được nhưng mà đám đi bút anh em không trụ được thì anh em sẽ không bao giờ mua cái map này mà không mua máu nhiều đó anh em thấy không ngay elito nhưng mà chúng ta không nhiễm động một cái hay à, và ở nhân tiền ở đây luôn mình sẽ nói qua một chút về tất cả các vị trí spot đối với bài elito nha anh em đây mình nói với anh em luôn đối với bài elito debug thì như trên màn hình anh em cũng có thấy ở mã 33 thì thì lửa thì chúng ta sẽ bị chịu ảnh hưởng là bị linh đinh down hoặc là ba giảm đa linh đinh tất nhiên là chảy máu ở hệ nước thì chúng ta sẽ chịu là độc và giảm đa, về đất thì chúng ta sẽ chịu là chảy máu và giảm acidic à, điều này là điều mình không mong muốn khi mà mình đang đánh với đam chủ yếu là đam thuộc tính đam element đam thuộc tính element thì dựa vào tốc độ đánh của chúng ta gây ra thì khả năng gây đam element sẽ càng cao và hệ win là sẽ là position đam và decrease đam nghĩa là sao nghĩa là chúng ta sẽ vừa chịu hệ độc vừa giảm phòng thủ của bản thân đi đấy cũng là điều mình không mong muốn xảy ra khi mà phòng thủ của mình bị giảm xuống và quả nó sẽ đánh mình đau hơn đây là điều mình không mong muốn khi mà đến cái bài này thứ năm là bài, bài bóng tối đối với bài bóng tối thì chúng ta sẽ vừa bị chảy máu và vừa bị giảm đen ui trời ơi cái này thì chịu không bao giờ thấu luôn anh em ạ nên cái lựa chọn hợp lý nhất là chúng ta giảm đam và bị dính độc bài quạt tờ à, giảm độc thì chúng ta đã có rồng hoặc là ngựa trong level cao để kháng lại cái, cái bút này hiệu ứng này còn đối với giảm đam bình thường thì khi chúng ta đi đặc lập Yuagi và sử dụng đam chủ yếu là đam thuộc tính thì cái giảm đam vật lý sẽ không có ảnh hưởng quá nhiều đối với chúng ta nên bài water chỉ là một lựa chọn cực kỳ tốt và tối ưu nhất Đó, anh em thấy không nãy giờ không có bây giờ mình bị dính hiệu ứng à, hiệu ứng độc luôn à, tiếp tục mình sẽ đi nãy giờ mình đặt tên được 6, 6 phút ở đây và KDA là 0.20 tất nhiên khi mà chúng ta đánh với niệm đánh với uh, à, đam bằng đam thuộc tính thì khả năng gây đam không được tốt bằng khi mà chúng ta vừa có đam thuộc tính vừa có đam vật lý nhưng đây là một cách build rẻ tiền mà anh em có thể thu được cái mạng này để có thể săn được tất cả các vật phẩm trị cao tiếp tục mình sẽ cùng với anh em trên một thời gian dành cho bài hotspot nghĩa là bạn có bài bài cao nhất và mình cũng sẽ đến với nước sẽ cùng đi đến với bài nước em có thể thấy không mình gần như là không bị sử dụng cái bình máu này luôn mana cũng vậy không, không mang một bình mana trên người đây anh em có thể thấy không mang một bình mana nào trên người hết hủy cả không DA 0,69 này khủng khiếp chưa nhìn em nó tua kìa à, mình sẽ mở nhạc lên vậy nó lại và em trên với chúng đó 3 ừ, đến 5 phút nhé nhé tuột rồi luôn bây giờ chúng ta sẽ thử sức em nó đối với một map cao hơn chính là map bầu trời đỏ em cũng có thể thấy được sự trâu bò của em đó ok và video vừa rồi anh em có thể nhận thấy được lời hại của rồng ổ trọng khả năng bị nhiều ứng độc từ quái elito cũng như từ trâu bò của nhân vật đắk lóc khi mà sử dụng một set DDHP hoặc là DD versus set ray thì em đó sẽ là cực kỳ đau và khả năng đi trên quái đi trên tất cả các sản phẩm hoặc là trên level khi mà không sử dụng một set đồ cao cấp thì vẫn là rất là điều dễ dàng vì rằng lượng quái vật chỉ trên một giây và lượng kinh nghiệm nhận định dây sẽ không được tê cho lắm so với khi mà anh em build mắc đồ hoặc là đồ ngon một chút nhưng mà khi mà sử dụng một set đồ thấp hãy lượng bài vận chuyển trên một giây hay là lượng kinh nghiệm nhận được như vậy là chấp nhận được anh em có thể thấy chúng ta chỉ có bị chịu ảnh hưởng bị bút từ quái crypto còn gọi là chỉ chịu ảnh hưởng hiệu ứng giảm đam vật lý chứ chúng ta không bị những hiệu ứng độc từ quái à. Ờ, đây là từ lời hại từ đến từ trong này và đây là một trong những điều quan trọng khi mà anh em muốn build theo hướng nào để đi trên các cái map sau này anh em có thể thấy bây giờ mình đang trên ở bài Elito map cao nhất và đối với session 16.1 của mình và bài điện thờ thì em nó vẫn có khả năng đạp đường nổi nhưng mà sử dụng một con rồng khá là cùi không có level đám hay cái gì cả chỉ là một con rồng có khả năng kháng độc mà thôi hy vọng là video này sẽ giúp ích được nhiều cho anh em và anh em có thể build theo hướng này để đi tên được vật phẩm mà anh em muốn à, anh em đừng quên để lại một like cũng như là một đăng ký kênh nếu như video này giúp ích được cho anh em và đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới xem các lọc như này đã ok hay chưa hay là cần chỉnh sửa lại như thế nào và cũng có thể bình luận thêm các nhân vật khác mà anh em mong muốn mình làm bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo bye